Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mãi man như nào chỉ có thuyền mới biết thuyền đi đâu về đâu những ngày không gặp nhau biến bạt đầu thương nhớ những ngày không gặp nhau lòng thuyền đâu dạn vỡ nếu từ xa thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh man như nào chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu những ngày không gặp nhau đến bạt đầu thương nhớ ngày không gặp nhau Lòng thuyền đâu dạn vỡ Nếu từ ra thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa em Anh chỉ còn bão tố Nếu phải cách xa em Anh chỉ còn gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ nếu từ giá thuyền rồi điện chỉ còn sóng gió nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tố nếu phải cách xa em anh chỉ còn anh chỉ còn bao tố